Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Là một trong những công trình hành chính vô cùng ấn tượng của thập niên vừa qua Tòa nhà Quốc hội Việt Nam là nơi quyết định các vấn đề quan trọng bậc nhất của đất nước Đây là một công trình hành chính có quy mô lớn và hiện đại nhất của Việt Nam Đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Bất cứ ai là công dân Việt Nam đều mong muốn được một lần đến thăm nơi này Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Tòa nhà Quốc hội Việt Nam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 kể từ khi phôi thai ý tưởng. Lấy cảm hứng từ sự tích bánh trưng bánh dày, đậm chất truyền thống văn hóa Việt, tòa nhà Quốc hội Việt Nam là niềm tự hào của người Việt. Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng vào năm 2009 tại khu trung tâm chính trị Ba Đình. Tòa nhà tọa lạc trên đường Độc Lập, nhìn sang quảng trường Ba Đình, đối diện với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nằm cạnh khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Tòa nhà là công trình công sở có quy mô lớn và phức tạp nhất được xây dựng tại Việt Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước. Với kiến trúc hiện đại, tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến phức tạp. Tòa nhà được thiết kế thành hai khối, mặt bằng chính hình vuông, tượng trưng cho đất có diện tích lên tới hơn 1 hecta mỗi sàn, ôm lấy phòng họp chính hình tròn ở giữa, tượng trưng cho trời. Vật liệu mặt đứng tòa nhà là đá tự nhiên màu bé sáng, kính và kim loại màu đồng, cũng như chất liệu gỗ. Phần kính lắp đặt bên ngoài tòa nhà có màu sắc hài hòa với cảnh quan, nhưng vẫn đảm bảo từ bên ngoài nhìn vào, khi hệ thống đèn chiếu sáng bên trong được bật không làm lộ các chi tiết. Mô hình quốc huy Việt Nam treo ở giữa mặt tiền của tòa nhà bằng đồng nguyên chất, nặng 2,5 tấn được đúc trong nước. Nhà quốc hội là một khối hình lập phương, mặt bằng hình vuông biểu trưng cho đất, người mẹ. Ở giữa là phòng họp chính hình tròn tượng trưng cho trời, người cha. Cũng có thể xem hai khối kiến trúc này như là một hình ảnh bánh trưng bánh dày. phòng họp quốc hội ở giữa, có nở ra từ đáy lên nóc, được đặt trên 8 cột tròn bao quanh sảnh chính, vách nghiêng hướng ra ngoài, như hình tượng một vương miện quý giá. Tòa nhà gần như được bọc kính trong suốt, vừa để thể hiện cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, nhưng cũng là cơ quan dân cử, để gần dân hơn, đồng thời thể hiện ý nghĩa công khai, minh bạch hoạt động của Quốc hội. Kính sử dụng tại tòa nhà là loại kính hộp với lớp chân không ở giữa, ngăn đến 72% tia UV truyền qua. Phần tường trong suốt của công trình có sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, có khả năng cách âm, cách nhiệt. Một số vị trí kính bao quanh có thể mở được. Tòa nhà có khu vực đỗ xe ngầm, quy mô 3 tầng hầm, sức chứa là 550 ô tô, với diện tích trên 17.000 m2 đường hầm nối nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Ngoại giao tại số 1, phố Tôn Thất Đàm, dài 60 m, có hai phần đường dành cho người đi bộ và xe ô tô riêng biệt. Công trình sử dụng tổng cộng là 65 nhà thầu và hoàn thành sau 2,5 triệu ngày công lao động của các cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề và người lao động. nhiều công nghệ thi công chưa từng có ở các công trình xây dựng dân dụng trong nước, như sử dụng cần cầu có sức nâng 1.250 tấn, lắp đặt 8 cột thép tổ hợp đỡ toàn bộ phòng họp chính. Mỗi cột thép có kết cấu đặc biệt, cao 15 m, nặng 77 tấn. Các tiền sảnh bên ngoài tòa nhà và quảng trường Bắc Sơn được lát bằng hàng trăm nghìn tấn đá granite chống trơn khai thác tại Bình Định. Khu vực ngoài trời trên cao của tòa nhà có 14 khu vườn treo xen kẽ các phòng làm việc, tạo thành các mảng khuyết trên khối nhà lập phương, được trồng cọ, chè, lộc vừng. Các hạng mục chính bên trong tòa nhà gồm có hội trường Diên Hồng hay phòng Diên Hồng, phòng Tân Trào, phòng báo chí. Các không gian khác bên trong tòa nhà bao gồm khu làm việc của các vị lãnh đạo cao cấp của Quốc hội, tầng 5 phía đông, khu làm việc họp của Hội đồng Dân tộc và 9 ủy ban cùng với các vụ giúp việc, khu làm việc của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Khu khánh tiết gồm có sảnh khánh tiết, phòng khách quốc tế, phòng hội đàm, phòng khách tiếp đại biểu nhân dân trong nước ở tầng 1, phòng truyền thống của Quốc hội ở tầng 1 và bảo tàng. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến thăm từng hạng mục của tòa nhà. Sảnh chính tòa nhà Quốc hội Việt Nam là nơi diễn ra tất cả các nghi thức đón tiếp lãnh đạo cấp cao, trong khi Hội trường Diên Hồng là nơi diễn ra các phiên họp toàn thể Quốc hội Việt Nam. Hội trường Diên Hồng hay phòng Diên Hồng đặt chính giữa công trình, có mặt bằng hình tròn, mặt đứng có hình nón cụt ngược. Cái tên Diên Hồng được lấy cảm hứng từ hội nghị dân chủ đầu tiên của nước ta, diễn ra vào thời nhà Trần. Lúc đó, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã triệu tập các phụ lão trong nước để lên chiến lược chống lại sự xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ hai. Các phụ lão lúc ấy chính là hình ảnh sơ khai nhất của các đại biểu quốc hội thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước. Phòng Diên Hồng gồm có hai tầng. Phía trước có hai màn hình lớn kích thước 100 inch Phòng sử dụng 1.200m2 vách gỗ tường, khoảng 4.100m2 trần kim loại. Tòa nhà có hai bộ đèn chùm pha lê kích thước rất lớn. Một treo ở trần phòng xiên hồng, nặng khoảng 6 tấn. Một bộ treo ở đại sảnh nặng khoảng 4,5 tấn. Cả hai được đặt nguyên chiếc từ Ý. Đường kính đáy dưới là 44 m, đường kính đáy trên là 54 m, mái tròn trên đường kính 60 m, Tầng 1 của phòng họp được lắp đặt 604 ghế ngồi họp của đại biểu. Tầng 2 được lắp đặt 339 ghế mẫu sensor dành cho báo chí và khách tham dự. Tất cả các ghế đều được lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Mẫu ghế sensor RT được thiết kế riêng bởi công ty Figun International Sitting cho nhà quốc hội và sản xuất tại Tây Ban Nha ghế bọc da màu kem, có thể xoay 360 độ. Dù ghế được gắn cố định vào sàn nhà, nhưng vẫn có thể di chuyển tịnh tiến phía trước và phía sau. Ghế sẽ tự động di chuyển về vị trí ban đầu khi không còn người ngồi ở cuối mỗi phiên họp. Trên bàn họp của đại biểu được gắn các phím điều khiển chìm điện tử hiện đại. Ở đó ghi rõ chức năng từng phím như phát biểu, biểu quyết, tán thành, không biểu quyết, không tán thành có phím ngôn ngữ, khe cắm thẻ điểm xanh và tai nghe. Toàn bộ mặt bàn gỗ của phòng được sản xuất tại Việt Nam. Hệ thống thiết bị âm thanh, hình ảnh và truyền hình được VNPT và đài truyền hình VTC tham gia xây dựng, lắp đặt. Hệ thống điện tử, âm thanh được kết nối tới hệ thống ma trận chuyển mạch với các thiết bị đầu cuối, đảm bảo tích hợp hài hòa với kiến trúc nội thất, có tính dự phòng cao và hoạt động ổn định. Hệ thống này có thể phục vụ 80 cuộc họp, hội đàm độc lập với trên 2.500 đại biểu tại cùng một thời điểm trong tòa nhà. Tòa nhà tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến phức tạp từ hàng trăm nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới như máy phát điện, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống tự động hóa mặt đứng, hệ thống cửa an toàn, Hệ thống cấp nước phục vụ tòa nhà tương đương với một nhà máy nước. Hệ thống điện và điều khiển cũng có quy mô như một nhà máy. Tất cả nằm ở tầng hầm. Hệ thống đường dây điện của tòa nhà Quốc hội dài hơn 1.000 km. Đường dây cáp kết nối mạng lan trong tòa nhà cũng dài tới 360 km. Tòa nhà có 128 bộ camera quan sát, hệ thống quản lý ra vào và điều khiển cửa, máy chủ, máy chạm, màn hình quan sát tủ điều khiển và các thiết bị chấp hành. Nhà Quốc hội được thiết kế là tòa nhà thông minh, nên sử dụng nhiều công nghệ tối tân và thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Các yếu tố về tiết kiệm năng lượng, sử dụng bằng năng lượng mặt trời, tiết kiệm nước đều áp dụng công nghệ. Hệ thống thoát khói, nhiệt thông minh khi hệ thống điều khiển trung tâm nhận được tín hiệu khẩn cấp như hỏa hoạn thì toàn bộ cửa sẽ tự động mở. Hệ thống rèm ngăn khói lửa sẽ hạ xuống. Hệ thống rèm ngăn khói lửa với khổ rất lớn, 5 x 6 m, làm bằng chất liệu đặc biệt, có khả năng ngăn chặn khói, lửa nhưng vẫn đảm bảo để người chạy thoát ra ngoài. Tòa nhà có hơn 700 bộ cửa gỗ, các vách ngăn được sử dụng khung nhôm, vách kính cách âm mặt đứng, đóng tấm thạch cao và gia công tấm tường ốp gỗ. Toàn bộ đá ốp tường công trình được chế tác từ nước ngoài và được treo lên bằng giá chịu lực. Ngoài ra, còn sản xuất và lắp đặt khoảng 8.000 bộ bàn, ghế, đồ đạc nội thất cho các phòng làm việc và phòng họp, hệ thống nhà vệ sinh sử dụng thiết bị xứ trong nước của Vigracera sản xuất, khu vực chủ tịch đoàn, được bố trí hai dãy bàn, mỗi dãy 5 ghế ghế chính ở giữa của Chủ tịch Quốc hội, được đặt cao hơn. Hai bên là khu vực dành cho Ủy viên Thường vụ Quốc hội và thành viên chính phủ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phòng tân trào. Phòng tân trào với chức năng chính là nơi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được bố trí ở tầng 2, cánh phía đông. Chiều cao tầng thông thủy là 6 m, diện tích phòng là 600 m vuông. Hệ thống chiếu sáng của công trình này có tới khoảng 21.000 bộ đèn nội thất cùng với hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống điều khiển chiếu sáng. Môi trường làm việc được thiết kế ánh sáng và đảm bảo tầm nhìn hợp lý, lấy ánh sáng bên trong từ mái xuống và từ những cái hốc. Phòng Tân Trào thiết kế hệ thống 6 màn hình xung quanh, giúp các đại biểu dễ dàng quan sát diễn biến phiên họp toàn bộ thiết bị điện tử, hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường đều được đặt và nhập từ nước ngoài. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng báo chí. Theo thiết kế và ý tưởng ban đầu, phòng báo chí được đặt tại tầng B1 của tòa nhà Quốc hội với khoảng 300 chỗ ngồi. Thiết kế này bị giới truyền thông, phóng viên đánh giá là quá chật hẹp so với nhu cầu sử dụng ngay các phòng họp tổ cũng không đủ ghế ngồi cho phóng viên theo dõi các phiên họp. Số lượng phóng viên trong nước và một số hãng tin, thông tấn nước ngoài đăng ký tác nghiệp có lúc lên tới hơn 500 người. Văn phòng Quốc hội đề ra phương án chia làm hai trung tâm báo chí, một ở trong phòng họp báo tầng B1 của nhà Quốc hội mới và một ở văn phòng Quốc hội số 37 Hùng Vương. Ngay trong ngày đầu tiên làm việc tại nhà Quốc hội mới, phóng viên các báo đã phải cùng nhau ký vào một bản kiến nghị gửi văn phòng quốc hội, đề nghị tạo điều kiện hơn cho báo chí trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt là việc tiếp cận đại biểu trong giờ giải lao. Bên cạnh đó, tòa nhà Quốc hội Việt Nam là trụ sở Quốc hội duy nhất trên thế giới, sở hữu hai tầng hầm khảo cổ dưới lòng đất, được phát hiện và đưa vào sử dụng cho hoạt động thông quan. khu trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm nhà Quốc hội, có độ sâu dưới mặt đất từ 7m đến 13m. Với tổng diện tích khoảng 3.700m2, trưng bày hơn 400 di vật và gần 10 di tích, trải dài từ thời Tiền Thăng Long đến thời Thăng Long. Các di vật được các nhà khảo cổ học phát hiện, lưu giữ trong quá trình khai quật tại khu vực này, với những thủ pháp và kỹ thuật trưng bày bảo tàng hiện đại tiên tiến nhất. Bảo tàng là thành quả của sự đầu tư nghiên cứu trong suốt hơn 4 năm tìm kiếm ý tưởng, sáng tạo dựa trên ứng dụng công nghệ và khoa học bảo tồn của Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Hiện bảo tàng đã mở cửa để người dân đến tham quan theo đoàn bằng cách đăng ký thông qua giới thiệu của cơ quan, phường xã, tổ dân phố. Nhà Quốc hội không được tổ chức lễ khánh thành, mà chính thức đưa vào sử dụng trực tiếp